Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Húc đầu vào đá liệu VinFast của ông Vượng có còn nguyên vẹn nữa hay không? Những ngày qua báo chí trong nước so sánh VinFast với Tesla của tỷ phú Elon Musk Đấy là những bài báo tuyên truyền cho Vin và mục đích là du ngủ người dân Việt Nam Trong tình thế bị bóc phốt quá nhiều như vậy, khách hàng trong nước cũng cảm thấy chùn tay khi quyết định xuống tiền tỷ để mua một chiếc xe có nhiều tai tiếng như VinFast Việc khoe khoang thành tích xâm nhập được vào thị trường Mỹ với khách hàng Việt Nam sẽ là một lợi thế rất lớn cho VinFast bởi ai cũng biết thị trường Mỹ là thị trường rất khó tính. Hiện nay chỉ có xe của Nhật Bản và Hàn Quốc là xâm nhập thành công, xe Trung Quốc thì bao lâu nay vẫn chưa giải quyết được bài toán làm sao vào được thị trường lớn nhất thế giới này. Đây cũng là lý do mà VinFast quyết định phải chinh phục cho bằng được thị trường tại Mỹ. Đây là hình ảnh VinFast đổ bộ lên thị trường Mỹ như tờ báo chấm đã từng có bài phân tích, Vingroup làm truyền thông rất tốt. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì không thể chỉ báo vàng về truyền thông mà quan trọng là phải cải thiện chất lượng triệt để. Muốn tấn công vào thị trường Mỹ thì cần phải nâng cao chất lượng và đưa giá về mức hợp lý. Tuy nhiên, việc này có vẻ như quá sức đối với VinFast. Cho đến nay, một số tờ báo trong nước cũng phải thừa nhận rằng báo chí Mỹ đang có các nhận định đánh giá rằng giá của xe VinFast VF8 chào bán trên thị trường Mỹ là khá cao và khó cạnh tranh với các loại xe khác cùng chủng loại. Phải chăng đây là một thế khó cho VinFast giữa trùng điệp các đối thủ cạnh tranh rất mạnh này? Lần đầu tiên một hãng xe của Việt Nam xuất khẩu sản phẩm của mình với thị trường được coi là cái nôi của công nghiệp xe ô tô thế giới. Hành động này của ông Phạm Nhật Vượng được xem là can đảm. Tuy nhiên, danh giới giữa can đảm và không biết lượng sức mình là hết sức mong manh Thị trường Mỹ thì lớn thật nhưng nó không dễ dãi như thị trường của Việt Nam. Chỉ cần có được chất lượng tốt thì VinFast sẽ có chỗ đứng vững chắc, nếu không sẽ bị đánh bật lại rất nhanh chóng. Đây là hình ảnh hãng Toyota vẫn xem xe xăng là một chủ lực. Hiện nay xe VinFast VF8 đang bị xăm soi và rộ lên thông tin phê bình từ một số nhà báo quốc tế. Họ cho rằng hãng xe Việt đưa đến những chiếc xe có các thông số kỹ thuật hết sức thua kém so với bản giới thiệu quốc tế trước đó cũng của hãng này. Đồng thời họ đánh giá mức giá mà đưa ra quá cao so với các sản phẩm tương tự vốn đang kinh doanh và bán hàng tại Mỹ từ rất lâu. Hãng tin Dot LA tại Los Angeles, nơi đặt trụ sở chính của hãng VinFast, mới đây cũng đăng bài báo tải vì viết về xe điện đầu tiên của VinFast có phạm vi hoạt động chỉ có 180 dặm nhưng vẫn có giá trên 55.000 USD. Hà Mỹ bài viết muốn ám chỉ rằng VinFast của tập đoàn này có giá quá đắt so với dung lượng pin sở hữu. Trong thời gian ông Vượng đang chở Ủy ban chứng khoán Mỹ duyệt hồ sơ IPO e thì xe VinFast bị soi rất kỹ. Ngay cả khách hàng Việt Nam cũng phản ánh về những lỗi sơ đẳng của VinFast thì các chuyên gia Mỹ soi còn lòi ra nhiều hơn thế nữa. Đây là hình ảnh VinFast đang có quá nhiều khuyết điểm được biết hiện nay hãng xe hàng đầu thế giới Toyota vẫn chưa dốc hết toàn lực cho xe điện bởi theo đánh giá của hãng này, xe xăng vẫn chưa thể đi đến hồi thoái trào mà vẫn còn rất thịnh hành. Các hãng xe xăng khác cũng đang chuyển sang xe điện một cách thận trọng. Hãng Porsche lừng danh thế giới đã đưa ra thị trường xe điện mẫu Taycan rất đẹp, chất lượng và được thị trường chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay chính hãng này cũng chưa xem xét xe điện là một xe chủ lực mà họ vẫn đang tập trung vào sản xuất xe xăng. Hãng Porsche của Đức hiện nay có 5 mẫu xe tung ra thị trường là 911, Panamera và một nhãn xe khác của họ. Tuy nhiên trong đó chỉ có một mẫu xe điện và số lượng tiêu thụ không nhiều như các mẫu xe xăng của họ vẫn bán. Vậy nên có thể nói thời của xe điện vẫn chưa thực sự tới nơi. Và việc xem xe điện là chủ lực và chọn một thị trường khó tính nhất để tấn công thì chẳng khác nào VinFast đang húc đầu vào đá.